Chào toàn thể 500 anh em đã và đang thua tha Hôm nay thì công ty cờ bịp Hưng Phát lại ra một video mới để giới thiệu cho anh em một cái bộ sản phẩm mới nhất dành riêng cho bộ môn đánh sóc đĩa bịp Tôi khẳng định luôn cái đồ này mới nhất rồi, độc quyền chỉ mình tôi có anh em nha thì anh biết rồi anh em đi chơi muốn biệt được người ta vào sòng vào sới anh em phải luồn được những cái bát hay cái đĩa hay là quân vị nhưng hôm nay giới thiệu anh em bộ sản phẩm đó chính là máy thu quét quân vị báo dung chất lạnh một hai này anh em nha anh em vào sòng vào sới không cần luồn đồ mà anh em vẫn có thể chiến thắng thì tại sao tôi lại nói là không cần luồn đồ mà vẫn có thể chiến thắng thì anh em hãy cùng tôi xem hết cái video để trải nghiệm cùng tôi về cái bộ sản phẩm này anh em nha anh em đi chơi vào sòng vào sới anh em chỉ cần bật cái công tắc nguồn lên cho tôi như này anh em này sau khi anh em bật lên rồi thì nó sẽ tự động quét quân vị chỗ anh em chơi anh em nha quân vị nào cũng được villa thăng long quân trắng quân bài quân tú quân đóm đều được hết anh em nha thì hôm nay đây tôi làm clip này thì tôi sẽ để trực tiếp cái máy thu quét quân vị lên đây để anh em cùng trải nghiệm thôi còn khi nào anh em đến nhà tôi anh em muốn tôi ngụy trang một cho động tay đấy là tùy anh em cái hàng này nó còn rất mới nó để phục vụ cho anh em chơi trong cái tết nguyên đán của 2020 này nên là anh em nào có nhu cầu xin liên hệ 0986 080 080 anh em nha thì giờ mình sẽ test thử luôn cho anh em một vài ba tiếng bạc này anh em nhớ là anh em nhìn này bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha anh em nào mới chơi hay là loan tay là đều có thể chơi được hết này thử luôn cho anh em này mở đây, lẻ anh em này ba trắng này mở đây, tứ tử đây, mở đây, sấp hai này anh em thấy không sau khi nó đã đủ lên các vị rồi nó sẽ tự động quét luôn này máy báo dung hai dung hai thuộc bán sành bạc trắng này mở này anh em nhìn rõ này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha chăm nghe không bằng một thấy anh em cứ đến cửa hàng thôi xem hàng thực tế anh em nha đúng rồi làm clip anh em lấy hàng tiếp này máy vẫn báo dung hai dung hai thì vẫn cứ bán sạch mặt trận anh em nhá mở này anh em nào chồng quân chồng vị máy vẫn quét như bình thường em gì này này chồng quân chồng vị vẫn quét bình thường này tiếp này ba cầu rồi bán sành mặt chắn anh em nhá mở đây anh em thấy không rất chuẩn chỉ đây tiếp này kỷ niệm thêm cho anh em vài ba tiếng bạc nữa đây máy báo dung một tôi không biết là ba trắng hay ba đen anh em nhá bán xanh mặt lẻ bán lẻ lẻ thường ngoài thêm 100 triệu rồi mở bát này anh em thấy không rất chuẩn chỉ đây kỷ niệm thêm cho anh em tiếng bạc cuối cùng này máy báo dung hai em nhá dung hai thì chắc chắn là chẵn rồi bán sạch mặt chẵn bán chẵn chẵn thường ngoài như 100 triệu này anh em nhá rất chuẩn chỉ anh em nhá tiếp này máy báo dung một dung một thì là lẻ rồi tôi không biết là ba trắng hay ba đen này bán sạch mặt lẻ này ai đặt tay lên bát mất ngay quả nhà anh em nhá mở này anh em nhá rất chuẩn chỉ anh em nhá đấy qua một vài tiếng bạc tôi cùng anh em trải nghiệm về cái bộ sản phẩm này rồi nên là cái này đó là cái tối ưu hóa nhất để phục vụ cho anh em chơi trong cái Tết Nguyên đán của 2020 này nên là anh em nào địa phương nào có nhu cầu xin liên hệ 0986 080 080 nhà mình có hai cơ sở chính bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát anh em nào Sài Gòn có thể qua bến xe miền Đông bến xe miền Tây không những đồ này nhà mình còn rất nhiều đồ để phục vụ cho anh em chơi trong cái Tết Nguyên đán của 2020 này bầu cua bịp tài xỉu bịp sóc đĩa bịp và bài lá bịp anh em nha rồi chúc anh em có một cái Tết năm mới 2020 tràn đầy hạnh phúc xin cảm ơn anh em